Xin chào tất cả anh em Chào tất cả anh em nào đang chơi về bộ môn chơi sóc đĩa Đang thua tha về bộ môn sóc đĩa ờ, Và không biết vì sao mình luôn là người thu cuộc Mình luôn là người mất tiền ở bộ môn sóc đĩa này Thì hôm nay tôi sẽ lý giải cho anh em Tại vì sao anh em luôn là người thua cuộc ở cái bộ môn chơi sóc đĩa này Và giới thiệu đến anh em một cái món đồ để anh em có thể lùa vào những sòng những sới anh em chơi và chiến thắng rất là dễ dàng và an toàn về bộ môn đồ này anh em nhé thì đồ ngày hôm nay tôi giới thiệu đến anh em không cần anh em nào chơi về đồ bao giờ chưa từng chơi về đồ bao giờ hay chưa biết gì về đồ chưa bao giờ va chạm về đồ anh em có thể chơi được ở món đồ này Đấy, đồ này thì rất là dễ chơi trẻ con lên ba đều có thể chơi được thì anh em mình đấy, đều đấy, đầu hai tí tóc rồi mà không chơi được nữa thì anh em không thể nào mà chơi được ở cái món đồ gì nữa đâu anh em nhé ngày hôm nay giới thiệu đến với em đó chính là một cái mẫu bát trốn tang wifi bát trốn tang wifi là một trong những mẫu bát cao cấp nhất trong cái tháng 7 năm 2019 này và đầu tháng 8 năm 2019 này tôi sẽ giới thiệu đến anh em và đi qua vào thực hiện cho anh em để anh em biết được tại vì sao cái mẫu bát này nó là một trong những mẫu bát cao cấp và một trong những mẫu đồ chơi siêu phẩm về cái bộ môn chơi sóc đĩa bịp này em nhé thứ nhất là giới thiệu qua thì mẫu bát này anh em có thể biết được đấy, à, nó có thể chống chịu được tất cả những thử thách của những anh em nào đã chơi sòng sới rất là nhiều rồi những con bạc già bạc áo thì nó thường hay chơi cho anh em là đấy, à, khò nửa này thử nam châm này soi đèn flash này hay là vẽ mực này hay ngâm nước này nó chống chịu được tất cả những thử thách đó và thứ hai là cái khoảng cách nhìn của nó khoảng cách nhìn cực kỳ xa thứ nhất là anh em có thể nhìn được qua những cái màn điện thoại một 1280 này thứ hai là cao cấp hơn nữa là anh em có thể nhìn được trực tiếp trên cái chiếc điện thoại di động của anh em bất kể những cái dòng máy điện thoại thông minh nào đều có thể xem được hết anh em nhé Samsung, Oppo, iPhone hay tất cả những dòng máy khác anh em có thể đều xem được trực tiếp qua cái màn hình điện thoại của anh em hay là anh em có thể đặt làm được tất cả trên những mẫu màn khuếch xa này những mẫu màn khuếch xa này anh em có thể biết được là khoảng cách đánh của nó chấp tất cả mọi địa hình núi đồi cứ từ năm sáu mươi m hay là 70 m nó đều có thể xem được hết còn bình thường những mẫu màn 1280 màn điện thoại này thì nó có thể xem được khoảng cách từ tầng 1 lên tầng 3 là kịch kim rồi anh em nhé còn anh em nào đánh ở cái địa hình nó hơi xa ấy, hơi vất thì anh em hãy sử dụng cho tôi thứ nhất đó chính là cái chiếc điện thoại này đi kèm theo với cái màn hình của chúng ta nó là một cặp à một cặp của nó đây là ba bộ này và thứ hai là anh em có thể sắm cho tôi những mẫu bát tàng hình bình thường đó chính là làm trực tiếp trên màn hình khuếch này à, bây giờ tôi sẽ bật màn hình lên này bật màn hình lên rồi tí nữa cho anh em xem thử Đấy, tất cả những trong những mẫu màn hình của chúng tôi là anh em có thể biết được nó có thể xem được thứ nhất là xem được tất cả đa dạng trên những mẫu màn hình và thứ hai là nó có thể chỉ xem được mẫu màn hình tại cửa hàng chúng tôi bởi vì những mẫu bát này tôi làm một tuần không cho những người khác có thể nào mà biết được hay là người khác có thể mua màn hình chỗ khác anh bắt vào cái bát của anh em bởi vì bát này anh em đập thoải mái không bao giờ có tang tích gì ở trong bát anh em nhé bởi vì đây nó là một trong những mẫu bát siêu đẳng rồi mẫu bát trốn tang cực kỳ là khó phát hiện anh em nhé đầu tiên tôi sẽ soi đèn flash thử cho anh em về tất cả những mẫu bát này à, soi đèn flash anh em nhé à, đèn flash này soi này hoàn toàn xuyên qua trong à, bát rất là trong luôn anh em nhé. Đấy, tất cả những mẫu bát khác đều có thể nhìn xuyên qua hết anh em nhé yên tâm mẫu bát này thôi anh em có thể đặt làm được tất cả những mẫu bát nào tự có thể làm được bát đít làm rất là đẹp mắt thì mắt siêu nhỏ ấy, không thể nào phát hiện ra được ở cái mẫu bát tàng hình này anh em nhé còn khi anh em ấy nhìn muốn nhìn bình thường thì anh em nhìn trên màn điện thoại anh em chỉ việc úp bát vào này đấy, nó sẽ báo về trên cái màn hình cho anh em hay là báo về trên màn hình điện thoại cho anh em này đấy, tôi sóc thử cho anh em nhé bát này thì đánh cực kỳ trâu pin của nó có thể lên được từ 5 đến 6 tiếng anh em nhé Đấy, ba trắng này anh em này nó nhìn rất là rõ nét ở trên cái màn hình màn khuếch anh em nhé còn lưu ý hôm nay đấy tôi giới thiệu đến anh em đó chính là một cái đồ đấy, phụ kiện đi kèm nó cực kỳ là đẳng cấp và nó có thể xem được đấy, kết nối được trực tiếp điện thoại của chúng ta chúng ta chỉ cần đấy, lùa duy nhất cầm theo đó chính là cái chiếc điện thoại như một chiếc điện thoại bình thường này anh em nào đấy, đứng ở ngoài làm kỹ thuật thì anh em cầm cái điện thoại cảm ứng của anh em là anh em có thể chơi được anh em nhé hay là anh em ngồi trong sòng sới đấy, thỉnh thoảng anh em bật điện thoại lên anh em có thể xem được ở cái mẫu màn hình này xem trực tiếp điện thoại của chúng ta xem xong anh em tắt ra thoát ra anh em nhé thì giới thiệu đến anh em đây đó chính là một cái cục để anh em đấy, cục phát wifi nó làm trực tiếp trên cái điện thoại Nokia đen trắng để nó có thể giúp cho chúng ta xem trực tiếp được từ xa trên cái màn hình điện thoại của anh em nhé anh em nhé đây đầu tiên này trên đầu nó sẽ có một công tắc đầu tiên à, anh em gạt sang phải là bật và gạt sang trái là tắt và bên phải của nó đó chính là một cái chân đó chính là chân cắm sạc loại này thì cực kỳ trâu nó đi theo bát luôn đấy, cái pin của nó đi theo bát luôn anh em nhá pin thì là pin sạc rồi đấy, đầu tiên này anh em cầm vào điện thoại cho anh em này và anh em vào cho tôi đó chính là cài đặt wifi của điện thoại thì lưu ý là tôi xin bảo mật cái mật khẩu wifi của anh em để khi người khác bắt vào người ta cũng không thể nào mà biết được cái mật khẩu wifi này để người ta sẽ đột nhập vào người ta xem trực tiếp của chúng anh em à, khi anh em đi chơi anh em nhé lưu ý ở những phần này còn khi anh em mua đồ tại cửa hàng chúng tôi chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em tất cả tần tật những cái kỹ thuật cũng như là cách chơi của cái chiếc bát này anh em nhé à, cung cấp từ A đến Z cho tất cả anh em luôn à, khi kết nối thành công anh em chỉ việc vào phần e camera Đấy, phần mềm đi camera này anh em chỉ việc tải về thôi anh em nhé tải về này đó anh em này Đấy, đây là đã thành công rồi anh em nhé anh em chỉ việc úp bát vào này đó anh em thấy này úp bát vào nó hiện rõ trên màn hình điện thoại cho anh em này Đấy, anh em chỉ việc sóc thôi này sóc xong anh em cứ đặt xuống này Đấy, báo cho anh em này tứ đen này anh em này rất là nét luôn anh em nhá rồi sóc tiếp này Đấy, cứ sóc xong sau một giây nó sẽ báo về điện thoại cho anh em này Đấy, bát bát hết pin này Đấy, thử một trong những bát khác anh em nhé Đấy, bát này bát lạo anh em có thể Đấy, tất cả những mẫu bát ở đây thì anh em có thể sử dụng được hết anh em nhá. Đấy, em thấy này Đấy, em cũ bát xong em đặt xuống này cứ đặt xuống sau một giây đấy, nó sẽ báo về ở trên mắt mắt camera cho anh em trên điện thoại cho anh em xong rồi sau 2 giây nó sẽ tự động tắt đi để nó bảo quản pin cho anh em tốt hơn anh em sóc xong rồi anh em đặt xuống này đặt xuống hiện trên màn hình này sấp đôi này anh em này rất là rõ nét luôn này anh em nhá sấp đôi mở ra luôn sấp đôi này đánh mẫu bát này thì anh em mắt nhìn thường không bao giờ là sai được đấy chỉ có người nào đấy, mù mới có thể là sai được ở cái mẫu bát này đây anh em nhá đấy, lại tiếp tục là sấp đôi này đánh 100 triệu bảng vị sấp đôi này mở luôn này đơn giản thôi anh em nhá sóc tiếp này đặt xuống này hiện luôn cho anh em ba đen này mở luôn ba đen 100 triệu 1 tỷ luôn này anh em này Đấy, chồng quân chồng vị nhìn được hết anh em nhé Đấy, bát mắt bát rất là rộng luôn bao phủ luôn cả bát anh em nhé Đấy, tiếp tục này tứ trắng này 100 tỷ 1 nghìn tỷ luôn này mắt thường này nhìn mà sai nữa thì tôi chịu anh em rồi mở luôn này đó xa thì bây giờ anh em sạc đều tất cả đều sạc từ anh em nhá không còn như thời xưa thứ nhất thời xưa là bát của nó đít thì là đít của nó đen xì thứ hai là sạc bằng sạc chân kim sạc rất là cũ dích về thời xưa cái công nghệ thời xưa cực kỳ là kém còn công nghệ bây giờ cải tiến tiên tiến mới nhất rồi đây đó chính là một trong những ô bát cao cấp và đẳng cấp nhất trong cái tháng 8 2019 này anh em nhé sạc thì sạc từ đấy, chịu qua tất cả mọi thử thách của những sòng sới bạc con bạc già bạc cáo thử kho lửa thử nam châm thử soi đèn flash thử ngâm nước hay là anh em thử vẽ tô màu lên mặt bát anh em nhá đấy tất cả những thử thách anh em úp bát vào này sau một giây báo về điện thoại cho anh em báo về anh em nhìn rõ nét luôn màn hình là 1080p Full HD đấy, sóc tiếp thử cho anh em tiếng bạc cuối này đấy, anh em đặt xuống này mở bát luôn này ba trắng mở luôn đấy, tiếng này thì anh em nào đấy, ăn thì ăn tất tần tật cả cái sòng sới bạc đấy, anh em cứ đi chơi anh em lựa mà chơi ở những mẫu bát này chứ anh em đừng ăn liên tục thì nó sẽ nghi ngờ đến cho anh em anh em nhé đấy, thì cửa hàng nhà tôi có thể đặt được tất cả trên những mẫu mã bát đấy, tất cả mẫu bát nào anh em cần làm vào mẫu bát nào anh em cứ alo trực tiếp cho tôi qua số điện thoại tôi đã để trên góc màn hình hay là anh em chụp ảnh gửi qua zalo cho tôi tôi sẽ đặt làm tất cả mẫu bát cho anh em hay là mẫu bát đít long phương này đấy, mẫu bát hoa này đít hải dương này hay là tất cả những mẫu bát nhựa bát nhựa thì anh em yên tâm rồi đấy, đi chơi đập có thoải mái anh em nhé không bao à, giờ sợ vỡ còn những mẫu bát sứ này anh em đập thoải mái không theo ờ, phát hiện tang tích ở trong cái đít bát luôn anh em nhé này Đấy, bát BT bát trắng này tôi đặt làm được tất cả trên mẫu ba bát nên là anh em yên tâm cần đặt mẫu ba bát nào anh em cứ việc alo trực tiếp cho tôi qua số điện thoại ở góc màn hình hoặc là chụp ảnh gửi qua zalo cho tôi điện thoại thì anh em có thể đặt làm được tất cả trên mẫu màn điện thoại này hay là anh em có thể đặt làm những cái cục phát wifi anh em xem được trực tiếp trên đoạn thoại di động của anh em đó chính là những mẫu bát wifi đẳng cấp nhất trong cái tháng 8 2019 này bát này nào bát trốn tang wifi anh em nhé anh em có thể đặt làm tất cả trên mẫu màn khuất kia anh em nhìn cực kỳ xa cũng như là ờ, những mẫu bát wifi này nhìn xa hơn cả màn khuất anh em nhé nên anh em yên tâm về cái đồ này ờ, chơi thì rất là an toàn cảm ơn tất cả anh em đã xem video của tôi